Bệnh nhân COVID-19 thứ 39 trên địa bàn Cầu Giấy, Hà Nội từng đi đâu và tiếp xúc với ai? Theo đại diện quận Cầu Giấy, Hà Nội, nam hướng dẫn viên tiếp xúc trực tiếp với hai du khách Anh Quốc, được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2, đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Chiều tối 11 tháng 3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 39 ở Việt Nam. Bệnh nhân tên P, 25 tuổi, trú tại ngõ 165 Cầu Giấy. Được biết, anh P là hướng dẫn viên du lịch của một công ty trụ sở tại quận Long Biên, Trước đó, ngày 4 tháng 3 anh này đã hướng dẫn cho đoàn du khách có hai người anh đi, trên chuyến bay VN0054, đã được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện sự việc, quận đã cho giả soát lịch trình của hướng dẫn viên du lịch này. Chúng tôi thấy rằng người này đã đi rất nhiều nơi, đại diện quận Cầu Giấy khẳng định. Cụ thể, sau khi đưa nhóm du khách đi tham quan tại Ninh Bình, rồi quay trở lại khách sạn thuộc quận Hoàn Kiếm vào ngày 4 tháng 3, anh P, sau đó về phường Dịch Vọng tiếp xúc một người bạn tên PH, và mời một người tên Ch đến ăn tối. Ngày 5 tháng 3, anh P, ở nhà không đi đâu. Ngày 6 tháng 3, anh P, đi thăm bạn và mua đồ tại phố Dịch Vọng, tại đây tiếp xúc với ba nhân viên, cả ba nhân viên này đều đeo khẩu trang. Sau đó, anh P, đi lấy cao răng ở phố Dịch Vọng, tiếp xúc với một bác sĩ, và tiếp tục đi ăn sáng ở một quán ngõ 60 phố Dương Khuê, quận Nam Từ Liên. Tại đây, anh có tiếp xúc với hai người. Ngày 7 tháng 3, anh P, tiếp tục đưa một đoàn khách 7 người đi Ninh Bình, đón khách tại đường thành, tiếp xúc một lễ tân tên V. Nhóm này ăn trưa ở Ninh Bình và đi du lịch cùng đoàn. Ngày 8 tháng 3, biết du khách thuộc đoàn mình dẫn dương tính với COVID-19, anh P đã tự đi xe máy đến bệnh viện Sanh Pôn khám và đã được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngay sau đó, quận đã giả soát những người có liên quan đến công dân này. Theo đó phát hiện 20 người tiếp xúc gần F1, trong đó quận Cầu Giấy là 14 người, các trường hợp F2 là 79 người, trong đó quận Cầu Giấy là 24. Các trường hợp F3 là 43 người, trong đó quận Cầu Giấy là 34.